Thiếu Muối đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của anh em hàng tháng để giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định. Đây là những cái món quà vô cùng thiết thực và ý nghĩa đối với tôi. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tất cả các anh em. Hôm qua lên clip Goblin các anh em khen quá trời luôn anh em ạ. Nên là thôi tôi nên bây giờ tôi lại đam mê Goblin. <laughs> anh em nhá. <clears throat> Bộ Goblin thì nó có một cái hay là chúng ta xây dựng từ đầu nhưng mà late game chúng ta có thể chuyển ở rất nhiều các cái bộ khác nhau đấy rất là hay cái bộ goblin là một trong những cái bộ mà để trình diễn đấy anh em ạ <laughs> chuyên để trình diễn ví dụ như cái trận đấu mà có những cái con 5 đô 3 sao chẳng hạn thì nhìn nó rất là sướng nó rất là đá mà tôi cũng xác định rồi là làm 10 clip thì cũng phải có một clip là làm goblin chơi 5 đô 3 sao đấy để um, mở rộng đối tượng người xem Người xem bây giờ đang hơi ít anh em ạ Nên là cần có nhiều những cái content nó khác hơn một chút so với cả những cái content quen thuộc ở trên kênh anh em nhé Đó. Ba Goblin trước này Đồ này có cái gì không? Búa xét à? Ghép được cái búa xét <clears throat> Búa xét thì, thì, thì cũng không không không ngon lắm Chơi Goblin thì cái Blink ngon hơn Blink hoặc là Sao băng Ô Anh em hữu tài à À hữu tài Anh em hữu tài có hỏi Tuấn Cơm Riu Riu đây Riu đây Đúng rồi bạn ơi <laughs> Dạo gần đây thì anh em cũng biết là kênh này bây giờ nó phổ biến lắm Tôi thì thực ra thì Ngày nào vào trong game thì cũng có gặp các anh em fan thôi Đấy nhưng mà có những người chào Có những người không chào Anh em mà chào đúng tên tôi là tôi chắc chắn tôi chào lại nhá anh em nhá đây rồi, có một anh em là, là, là... Đây từ từ đã để up con này lên đã rồi trả lời bạn này Tôi luôn ưu tiên là trả lời các anh em ở trong game thôi Anh em cứ chat là tôi trả lời thôi Đấy Chứ còn tôi cũng cũng chả có <laughs> Tôi cũng chả phải là kêu hay gì đâu Nhưng mà nhiều ông ông trả lời là Hello Idol Thì tôi lại cứ phải cẩn thận <clears throat> Đây rồi Ghép đồ nha anh em nhá <clears throat> Không có cái Blink thì thôi Chúng ta ghép cái giáp băng vậy Ghép cái giáp băng đi ngay với giáp băng về căn bản là Blink hay là giáp băng thì đều là có cái tác dụng là bắn trưởng sớm thôi Chơi Goblin thì nó cần bắn trưởng sớm Ghép một trong hai cái là được rồi Cái gì cũng được <clears throat> Đấy còn tôi chắc là tôi cũng không phải nhắc lại cho anh em là tại sao mà tôi lại không phải là là, là vì là, là tôi gặp những cái người chào idol mà tôi không chào tôi kêu Mà là bởi vì là nhiều khi là cũng không phải chào mình ấy Hoặc là có những cái đối tượng mà cố tình gài gài tôi kiểu như là cũng là chào nhưng mà thực ra là cũng là chào tôi đấy nhưng mà đến lúc mà tôi tôi chào lại thì lại bảo là không phải chào tôi à, <laughs> tao chào mày đéo đâu <laughs> tao chào cái thằng kia cơ mà đấy thì tôi cũng phải hết sức cẩn thận anh em ạ đấy chính là cái cẩn thận trong cái việc là làm nghề này <laughs> làm nghề này nhiều khi là bị gài nguy hiểm lắm anh em ạ rồi bán con này đi rau này phải áp cấp áp <clears throat> cấp nha anh em nhá rồi không sao chưa cần kẹp đỏ đâu anh em ạ thực ra ấy, là hai con Skull Hunter thì thì nó sẽ gọi ra hai con đệ. Đấy và hai con đệ đấy thì nó còn hơn cả cái bộ đỏ cơ. Bộ đỏ nó chỉ được cộng thôi, mỗi con là 100 màu thôi, có 5 con thôi anh em. Đấy nhưng mà nếu nó gọi ra hai con đệ là nó đã hai con đệ mỗi con đệ là 300 máu thì nó đã được 600 máu rồi. Đấy tôi cứ tính sơ sơ thế thôi. <laughs> đấy để cho anh em biết là tại sao mà lại không phải là cặp đỏ anh em nhá. Hai con Skull Hunter lợi thế hơn. Ờ, tôi vứt bớt mấy con này đi <clears throat> Trận này xác định là chơi Goblin thì cứ vứt bớt đi thôi Múa tí anh em <laughs> không biết là liệu rằng trận này có hên ờ, ra được bom sớm không ra bom sớm chơi 5 đô 3 sao rồi tuyệt vời đây rồi có con ờ, con mèo được này, con mèo kẹp vào hai con school này sáu con đấy <clears throat> gia tăng ờ, cái lượng bài ở trên bàn cờ lên 6 con ok bây giờ mà thêm con mèo nữa nhở trời school hunter lên hai sao thêm đèo Thêm một con mèo xong rồi kẹp đỏ vào Tuyệt vời <laughs> Như thế thì nó lại đội hình trong mơ quá Tôi cũng chả cần phải như thế đâu Tôi chỉ cần là bây giờ là thế nào Ra thêm một con uh, uh, Con con con uh, ờ, Skybreaker lên hai sao thôi Thế nên yên tâm rồi <clears throat> Ui <laughs> Anh ơi tôi tưởng là tôi to Thằng này nó còn to hơn tôi anh em ạ Dã man thật sự luôn đấy Thôi xong rồi Thế là, là cứ tưởng là, là là ngon nhưng mà đâu có ngon đâu Trời ơi, thằng này nó ghép bờ linh sớm, bờ linh nó ngon hơn cái giáp băng. Đấy mà nó lại có con flame hai sao cơ. Tức là nó, nó, nó khỏe hơn. Khỏe hơn nhiều. Con flame này nó là con hai đô anh em ạ, so với con Heaven Bomber đương nhiên là khỏe hơn nó. À mèo. Ui anh bạn mèo. <laughs> ra hợp lý nhở nhưng mà ra sớm một round thì có làm sao? Ra đây muộn quá. Ra sớm một round là ngon rồi. Khổ thế chứ này. Ừ. Bây giờ như này chưa ổn Bây giờ cho cái con uh, Skybreaker này vào có thêm Goblin này Ờ Được, như này ổn hơn Phải lên, ờ, phải up thêm một cấp nữa Up cấp nữa rồi mới cho hai con Skull vào được Anh em ạ <clears throat> Để này ổn hơn Có thêm cái giáp Goblin Anh em hữu tài này vừa chào tôi đúng không? Ui nhìn cũng kinh đấy, nhìn cũng kinh đấy <clears throat> Chơi uh, chơi hỏa đá à, Chơi, chơi bộ đá Bùa đá bây giờ đang hot Cũng đang hot Nhưng mà tôi thử chơi Goblin cho anh em xem là <laughs> Goblin ờ, nó có khỏe không nha anh em nhá Thực ra hôm qua tôi chơi rồi Tôi chơi tôi thấy nó cũng khỏe mà Nó cũng đâu đâu có yếu đâu đúng không Rồi chắc là tôi phải bán Skull Hunter rồi thôi Cái hàng chờ tôi cần phải giải phóng để tôi tôi lấy mấy cái con này Up cấp 6 đã anh em ạ Up cấp 6 đã 8 tiền up cấp 6 Rao sau mà thắng thì mua con ọt Thế là xong Như này có ngon không? Như này liệu có ăn được không? Thực ra bổ sung thêm cái lượng tăng mana thì cũng tốt Cho con Heaven Bomber nó, nó bắn trưởng sớm Gladiator nhá, trận này có Gladiator Gladiator thì thực ra Goblin nó không sợ lắm đâu Giáp to mà Mấy cái bộ giáp to nó không sợ Gladiator Warrior, Clyde, Goblin đều không sợ Ây da Được Ui được đấy Thế này thì ngon rồi còn gì Đấy ba con hai sao ba con hai sao Ok Bây giờ lên lốt con uh, con uh, Salivo này Lên lốt Salivo xong rồi Cho vào Ở level 7 Thế được rồi <clears throat> Cái thằng top 1 to lắm anh em ạ Yên tâm Nó sẽ không mất chuỗi cho đến khi gặp lại đâu Thằng top 1 to lắm Với cái đội hình như kia thì giữ chuỗi đến round 15 là ít Đấy Từ giờ round 15 thì thế nào thì tôi cũng sẽ gặp lại nó thôi Hy vọng là như thế <laughs> Chứ đừng gặp thằng khác nhá Gặp thằng khác là nguy lắm nè <clears throat> à, trận này có nhiều line up quá nhở Goblin nữa này À quên uh, Assassin này trên này có cả Assassin nhá, có cả Goblin Có cả Mết Sunbreaker mua, con này mua Con này mua hai con hai con nữa là chúng ta có thêm một cặp hai sao ba con sao breaker thì mạnh lắm mua trước rồi để xem nào chúng ta tính xem là đang 11 cặp ai anh em nhá Round 11 là gặp Trung Quốc Trung Quốc ba chữ Đây thằng này Gặp Trung Quốc ba chữ Trung Quốc ba chữ đang eco à Thực ra là cũng không hẳn là eco Bây giờ mà kẹp hai con eco vào thì tôi lại thấy nó có xu hướng nó là tấn công nhiều hơn hai con linh mục bây giờ không hẳn là eco đâu anh em nhá đây là ui trời witcher ấy thằng này chơi witcher kẹp uh, kẹp ba linh mục đây anh em ạ bộ đang hot bây giờ đấy anh em chưa xem tôi chơi bộ đấy đúng không nhưng mà hứa với anh em là trong mấy cái clip tiếp theo tôi sẽ làm bộ đấy cho anh em xem Bộ đấy khỏe lắm nhá Meta mới chơi cái bộ đấy tuyệt vời luôn Lấy cái bố set đi Đánh chuỗi thắng <coughs> Rồi Lấy cái bố set đã này Rồi Có hai công nghệ đúng không Roll luôn Bây giờ tôi cần là con gì nhỉ Sky nhá Ui giời không có còn một cái công nghệ nữa Nốt phát rồi này Sky Ui giới Cay nhờ Thôi được rồi Không sao hết <clears throat> Thằng này thì vẫn thắng rồi thôi anh em ạ Thằng này nói chung là nhìn trông nó cũng Ui nó cũng khỏe đấy chứ Ăn được không Tôi nghĩ là ăn được Tôi nghĩ là ăn được Ui nó cũng khỏe đấy Đấy tôi bảo anh em rồi mà Bây giờ ấy cái cái cái cái kiểu mà nó kẹp hai con linh mục vào ấy Nó không phải là eco đâu anh em Úi dồi ôi tự ra này Skybreaker tự ra trong khi là vừa lấy tôi phải mất hai công nghệ drone <laughs> Rồi thôi A7 đó A7 lên Giờ cần một con sao breaker nữa anh em ạ Sao breaker nó sẽ thay cho con uh, zipper Lúc đấy chúng ta sẽ có tổng cộng nó sẽ là 9 con trên bàn cờ Ok Như này tôi nghĩ là ổn đấy Ơ nhưng mà cái thằng kia mất chuỗi rồi Trời ạ Mất chuỗi cái thằng nào đây Ui giời ơi đây này bây giờ gặp này Sao đen thế nhở mất ở thang 11 ạ Hai lần đen luôn ấy cái cái lần trước tôi gặp nó là tôi cũng đang có chuỗi Xong bây giờ tôi gặp nó thì nó mất bố chuỗi Ui giời, đèn thế nhở Chán thật sự đấy Mà tôi không hiểu tại sao cái đội hình nó mạnh như thế mà nó vẫn bị cắt chuỗi là sao Chả hiểu Thiếu con uh, Grand Herat đúng không? Lên được cái bộ Goblin Nhưng mà tôi đánh giá mà kẹp Goblin vào ờ, uh, 6 Goblin ở level 7 ấy không mạnh mặc dù kể cả để đủ bộ nhá nhưng mà không mạnh đâu không mạnh là bằng là kẹp hai mèo vào hai mèo gây đam khỏe hơn đấy còn nếu mà chơi đủ bộ goblin mà muốn chơi um, kiểu không có con mèo ấy thì lên 8 kẹp kẹp kira đấy dồn đồ cho velomancer nhưng mà cái câu chuyện đấy nó còn xa lắm velomancer phải hai sao mới chơi được cơ anh em ạ ui thằng này to chứ ra là con gấu mết rồi này nhưng mà bây giờ vẫn chưa ăn được tôi Cái tầm này bây giờ nói chung là cái chuỗi này tôi nghĩ là còn lâu mới mất anh em ạ Với cái đội hình như này chắc là nó phải trên round 15 Nếu mà không có gì thay đổi trong cái đội hình này thì thì, thì, thì, thì nó sẽ mất chuỗi Còn nếu mà có cái sự thay đổi tiếp Ví dụ như là Heaven Bomber lên được 2 sao Sao Breaker lên được 2 sao Thì cái câu chuyện nó khác đấy nha anh em nhá Tức là lúc đấy là khi mà lên 8 là thực ra đánh ở 11 Nó rất là căng đấy Tức là 11 con ở trên bàn cờ lúc đấy vẫn mạnh Đấy lại kéo dài cái chuỗi đến round 20 mấy Cái bọn Trung Quốc bây giờ nó rất là có hay kiểu là kẹp hai con linh mục ba con linh mục vào anh em nhá bốn linh mục nhập Chơi bốn linh mục xong rồi kẹp bắn trưởng Khỏe Dồn đam rất khỏe Nhưng mà vừa mới update xong thì tôi nghĩ là cái bộ đấy nó cũng đã phải Giảm sức mạnh lép đi phần nào đấy rồi Nó sẽ không bắp như cái phần update trước Tức là update trước thì được 60% dam Nhưng mà bây giờ nó chỉ được 45% thôi Giảm đi tận 15% là nó khác biệt nhiều lắm 15% là nó gần như là nó đã bằng hai cái trượng phép rồi hai gậy phép thuật rồi Dành cho con co đam Mà đây là tận 4 con cơ bốn con đứng xung quanh cái, cái trượng đấy Tức là giảm đi rất nhiều đam Giảm nếu mà tính theo kiểu cộng tổng ấy Thì 15 cộng với cả Tức là phải nhân 14 lên Đấy giảm đi 15% nhưng mà thực ra phải nhân 14 bốn con nó được hưởng mà Đúng không Đấy mỗi con đấy là nó đều được cộng thêm là 15% Vậy là tổng là nó đã là giảm đi 60% đam rồi Trong cái đội hình rồi <clears throat> Thằng Greater cũng đang có chuỗi Phải cẩn thận thằng Greater mới được Tôi chưa gặp Nhưng mà nói rồi mà Đội hình Goblin nó không sợ Greater đâu anh em ạ Goblin không sợ Greater anh em nhá Bởi vì là thứ nhất là nó trâu Thứ hai là nó dồn đam rất rất nhanh Cái bộ Goblin nó dồn đam rất nhanh Cái tầm mà Đây rồi Ui rồi Thế này thì yên tâm luôn anh em ơi Hai con Heaven Bomber Được đấy Đây tôi lấy cái trượng phép cho nó Đam cho nó to đây là nó có cái sự gọi là, là nâng cấp về đội hình rất nhiều nhá Thêm một con Heaven Bomber hai sao nữa Tức là phải thêm hai con đấy Như chúng ta đang đánh ở level 8 Nhưng mà thực ra chúng ta đang đánh ở level 10 Khi mà ở đây là ở trên bàn cờ là có 10 con Còn bây giờ mà thêm một con Sky À con con sao Breaker là, là chúng ta có 11 con đấy nhá Rất, rất khỏe đấy Ai vừa sang soi nhở Hình như có thằng nào nó vừa sang soi tôi thì phải Không để ý trên cái phiên bản này thì thực ra nhìn cái tên sang soi nó hơi khó nhìn <laughs> Chả hiểu À đây đây đây Đây có phải không? Có phải là là ke không? ke đúng không? ke với sang soi đúng, có phải không nhỉ? <clears throat> ke vừa sang soi tôi xong rồi chào tôi này chắc là ke này sang soi này Thôi rồi chắc là là nhận ra tôi Ơ ừ, nhưng mà có lên chào không nhỉ? <laughs> có lên chào lại nhỉ? <laughs> <coughs> Mình xem kênh của bạn suốt thì chắc là chào tôi rồi Tôi đoán <laughs> Quả này mà bảo không phải tôi thì nó phải đái luôn <coughs> Thôi được rồi Nói chung là cứ phải chào đúng tên thì tôi mới chắc chắn là tôi chào lại Nhưng mà tôi đây trường hợp đặc biệt Bởi vì thực ra là người ta sang nhà tôi người ta soi mà Người ta sang nhà tôi người ta xem Chắc là xem xem có phải tôi không Bàn cờ rồi kỳ thủ các thứ đi Sang này chắc tôi nghĩ là đúng rồi đấy Đúng rồi đây này Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc Cảm ơn anh em nhá Đúng rồi đây fan rồi Chắc chắn fan <laughs> Mày quá fan anh em ạ Fan gặp fan là vui rồi Đấy trận đấu Trong trận đấu có fan ở trên kênh là là Nó phải nói là rất vui đấy nha anh em nhá Tôi là tôi chỉ cực kỳ ghét với cái thằng anti thôi Anti thì nó cũng chào nhưng mà chào theo cái kiểu khác anh em ạ Nó có một cái kiểu chào nó khác <laughs> anh em phải phải phải phải làm youtuber phải làm streamer anh em mới có thể là là cảm nhận được cái đấy anh em trải nghiệm được cái đấy còn tôi ra tôi mà tôi kể cho anh em thì anh em không không không không cảm nhận được cái cái đấy đâu anh em ạ à, cái cái việc mà gặp gặp anti ấy nó vãi đài lắm <laughs> nhất là những cái trận đấu mà có những cái thằng mà nó im ỉm nó nó chơi nó đấm mình đấy, nó xếp bài counter mình nhưng mà đến lúc mà mình bay màu nó bắt đầu nó mới chào nếu mà chào kiểu chào là kiểu là như nào nhỉ kiểu như là ô thế là hôm nay không có clip rồi à <laughs> hoặc là ô tuấn cơm à bây giờ mới đi có tuấn cơm chào idol nhé bye <laughs> ôi vậy vãi đái luôn kiểu những cái tình huống như thế anh em cũng biết là tôi như nào tôi cảm giác như nào ui mẹ ơi nghe thế mà cảm giác đắng lòng vãi cả đái luôn <clears throat> hơi cay <laughs> có một chút hơi cay cay ở, ở, ở trong mắt à. À, ok đâu ờ, sao nói chung là ờ, chuyện này thôi bỏ qua những cái đấy nha anh em nhé chuyện này thì có nhiều anh em fan nhận ra và cũng chào tôi đi đấy là một cái niềm vui cho tôi khi mà có nhiều người yêu quý đấy và tôi cũng nói rồi mà có nhiều người mà yêu quý thì cũng có nhiều người là không thích rồi đấy đó là chuyện bình thường ok rồi thôi mèo lên hai sao ok rồi Tôi thêm cái con này vào Dồn đồ cho nó luôn rồi búa xét rồi 5 <clears throat> đô anh em ạ Đấy đến cái tầm này lại phải ưu tiên 5 đô anh em nhé Rôn cải lửa này Ui Từ từ nhá Heaven Bomber có thể là sẽ lên được 3 sao Tôi sẽ bán hai con này đi Rồi không cần nữa anh em ạ Bây giờ lên 9 là đủ bộ luôn lên chín đủ bộ luôn nên là là, là không cần con uh, con con skybreaker đâu bởi vì skybreaker Breaker ấy à, sorry anh em sao Breaker bởi vì sao Breaker tí nữa bán á <clears throat> Đấy, yên tâm Goblin thì không sợ bọn này anh em nhá Goblin nó quá nhiều đam để nó có thể clear được cái bọn này Đam to lắm anh em ạ Trừ khi là những cái cái, cái, cái thằng Gladiator này này Nó phải lên được là uh, lên được 3 sao và nó sẽ phải có những cái món đồ trấn phái ở round 25 thì mới ra mới ăn được thôi. Nhưng mà tôi cũng sẽ mạnh lên ở cái round 25. Đến round 25 thì tôi sẽ form được đủ bộ rồi. Anh em thấy không? Tôi nói rồi mà. Ra được cái bộ như này thì thì yên tâm là đến round 20. Sau round 20 thì người ta mới form đủ bộ. Đấy, yên tâm. Đây ui, ui Heaven Bomber lên ba luôn này. Được quá nhờ. Được đấy. Vậy là round sau là đủ bộ Goblin rồi này Tạm thời bỏ mèo ra đúng không Round sau đủ Goblin 6 Goblin ở level 9 6 Goblin kẹp thêm với cả con uh, con, con con Lancer chắc chắn rồi Secret Lancer Đây, là cái trượng phép rồi anh em Chơi Goblin thì chơi bắn trưởng thôi anh em Rồi Lên 9 6 Goblin đã 6 Goblin đã Như này ok không? Hay là cho con này vào thay cho con này? Nhà Ừ được đó chứ Cần gì mèo đâu Bỏ mèo ra là hợp lý rồi Rồi các assassin vừa đúng lúc đủ bộ anh em ạ Đấy mà cái tầm này thì lại không sợ rồi Anh em fan hỏi kìa Trận này có lên clip không Trận này có lên clip không bạn à Thực ra thì Tôi cũng chưa biết được là trận này có lên clip không Với căn bản là nó phải có một cái tính hấp dẫn cơ nó chưa chưa thấy tính hấp dẫn trong cái, cái game này Game này đang hơi một chiều Từ từ đã anh em nhá Tôi cũng chưa biết là có lên hay không Có thể đó đang làm content nhưng mà có thể đâu nó phải có một cái gì nó, <laughs> nó hay thôi anh em ạ chứ tôi thiếu gì clip top 1 đâu clip top 1 nhưng mà nó phải hay cái con game nó phải hay nó phải hấp dẫn thì tôi mới lên clip anh em nhá đấy anh em cứ xác định như thế tiêu chí khi mà tôi ra những cái clip ở trên kênh của tôi ấy Là tôi sẽ phải chọn những cái clip hay nhất để tôi up lên Đấy Còn tôi không có up những cái clip mà Nó không có hấp dẫn thì tôi không up đâu anh em ạ Chủ yếu là lấy những cái clip hay đâu Mong một lần được lên kênh của bạn Kể cả trận này top 8 <laughs> Anh em lại có lời với tôi như nay đi Bây giờ không ra clip thì nó cũng hơi ái náy nhỉ nhưng mà trận này trông nó hơi một chiều anh em ạ <clears throat> Thôi thì, thì cũng hứa với anh em mà tối nay lên cái clip này vậy Thực ra một cái clip mà chơi Goblin ấy mà xanh ấy Thì nó cũng không hay lắm Tôi phải nói thật với anh em là như thế Mà chuyện này không có ra con bom Chưa ra bom Không biết là có chơi được Goblin không đây Kẹp ba assassin vào này ba assassin nếu có dịp mình có thể chơi cùng bạn một trận được nữa không? Đương nhiên anh em Được chứ Ui giời Cái này thì nếu anh em là một fan chân chính <laughs> Thì tôi sẵn sàng chiều fan thôi Nhá không có vấn đề gì hết ừ. Thì tôi lại làm trận nữa với anh em sau trận này Nhưng mà anh em sẽ phải đợi tôi đấy Anh em là, là đợi hơi lâu ấy nhá Trận này thì, thì bây giờ là anh em là sẽ phải đợi đến khi nào mà tôi kết thúc cái trận đấu nhưng mà đấy thì anh em đã mất công đợi Chắc chắn là tôi sẽ không để cho anh em phải coi như là thất vọng rồi ờ, Chúng ta sẽ ra, ra làm trận nữa anh em nhá Úi dồi lay mà được lên clip vào cả công ty và follow Ốt công ty anh em và cả công ty chơi cả Chơi chơi chơi auto chat <laughs> Thế thì càng quá nhỉ Cả công ty đam mê auto chat này Anh em vào cái công ty nào mà, mà hay ho đấy anh em có thể giới thiệu tôi được không <laughs> để tôi vào công ty của anh em tôi làm dã man thật sự cả công ty treo tôi chết luôn ok rồi nói chung là cái tầm này thì bây giờ tôi cũng khá là khỏe Silent <laughs> Assassin này Chơi gì nhỉ? Không ra bom anh em ạ Trận này không ra bom thì xuống hố sớm thôi anh em ơi Tầm này bắt đầu yếu rồi đấy Tôi có cảm nhận được cái cái độ yếu ở trong đội hình anh em ạ không biết là có có giữ được đến round uh, ờ, 25 không đây Round 24 này Hy vọng là sẽ giữ được một round nữa Về căn bản là ừ, Cái đồ anh em ạ Cái đồ trận này không lấy cho đánh tay Cái đồ trận này là lúc đầu xác định là chơi Goblin là dồn đồ cho máy bay với cả bom Đấy nhưng mà bây giờ lại sang mấy cái con đánh tay này là Nó hơi bị gọi là lạc Lạc lối Ừ Witcher à, Witcher kẹp với cả cả cả cả, cả bắn trưởng đây Witcher bắn trưởng ok ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được đây là bộ Witcher kẹp với cả cái bọn uh, bọn bọn uh, linh mục ấy bộ hot bây giờ đấy rồi có có con bọ hung này thay cho Dominator Dominator này nói chung là không chơi với bộ assassin ok ba assassin đúng không Chút ra mình kết bạn Bạn cho mình chơi cùng một trận nữa Ok thôi anh em Tôi nói rồi mà <laughs> Anh em cứ nghĩ là tôi lừa à? Không anh em ơi Tôi đã nói là tí nữa là ra là, là, là, là tôi ra chơi với anh em bắt Party với anh em Chứ còn tôi có lừa ai bao giờ đâu <laughs> Anh em là cứ sợ là tôi không chơi với anh em à Anh em cứ đợi hết game thì chắc chắn là nếu mà anh em đợi được đến hết game thì tôi sẽ sẽ sẽ chơi với anh em Ok nhá Rồi Nói chung là cái trận này thì bây giờ vẫn đang slow bot <clears throat> ba assassin ba assassin kẹp với cả 6 goblin thực ra cái bộ này ngày xưa nó cũng là meta đấy <laughs> có một giai đoạn ở ở trong khoảng mùa 4 mùa 5 thì đấy là cái bộ ba assassin kẹp với cả goblin nó là meta đấy rồi bây giờ lấy cái đồ gì đây búa xét à Búa xét hay là, là gậy tá ác anh nhỉ? Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cái búa xét Bởi vì bây giờ nó ra một cặp con Assassin này Tôi nghĩ là ra Assassin đấy Còn một con nữa thôi mà Hơi khó nghĩ một chút Gậy tá ác Hay búa xét Tôi nghĩ là lấy búa xét Lấy búa xét thì Khả năng là là coi con này lên hai sao sớm thì nó gánh được nhưng mà nói thật là bây giờ đồ ấy Nó cũng đang hơi bị gọi là chưa chuẩn nó lắm Lấy mấy cái đồ bắn trưởng nhiều quá Bây giờ nó đang thừa đồ Làm nào tận dụng được hết tất cả các đồ Thì nó mới có được cái đội hình mạnh em ạ Predator này Cung đen chưa lên được 3 sao Ok Vẫn ăn được tốt Cái bộ này nó bắn như gãy mà không gây ra đam được Anh em nhìn kìa Không ăn được đâu, nhìn thế thôi anh em Còn lâu mới giết được cái con con ờ, xe linh Greater nó còn phải có đồ cam thứ hai cơ Đấy, với cả co nó phải lên 3 sao cơ Cung đen lên 3 sao thì may ra mình có đủ đam để bắn xuyên giáp cái bọn này Chán nhờ, không có bom nhờ, hay rôn khô máu ở này không? Đang ở level 10 luôn không máu không? Nhìn cái đội hình này là mất chuỗi luôn đấy anh em ạ Yếu rồi, thôi roll đi Stone Spirit mua không? Mua Roll đi Ủa đây rồi, sailing Assassin lên 2 Máy bay, ok kẹp máy bay vào 6 mech đủ không? Đủ Nhưng mà như này mất Assassin Không kích hệ Assassin thì sailing Assassin nó sẽ yếu hơn đấy Nhưng mà tôi nghĩ là là là như này vẫn chưa mất chuỗi ở đâu. Sailing Assassin dù sao cũng 5 đô 2 sao cũng gánh được. Chỉ cần một trận thắng thôi, xin một trận thắng thôi nhá. Round này thắng thôi là là là, là có bom. Có cơ hội có bom rồi chứ rằng chưa chắc là đã có bom đâu. Thắng cái có công nghệ make roll phát đã. Ok, ăn được không? Ăn được. Sailing gánh được. Hay quá. Rồi, cái công nghệ mất đầu tiên anh em ơi Được đấy run cái nào Từ từ nha Rồi, run cái Rồi ôi, không ra bom anh em ơi Thế này có chết tôi không nhá Không ra bom anh em ạ à. Không ổn Không ổn anh em ạ à. Tôi vừa mới nhìn đội hình của địch Thằng nào cũng to Khả năng mất chuỗi là cao lắm anh em ơi Đồ cho nó không hợp với cả tướng ra anh em ạ à. Ra đồ bắn trưởng nhiều quá Chuyện này đánh tay hơi hơi khèo Ra toàn trượng phép anh em ạ à. Bây giờ mà có con bom với con máy bay hai thì phải ngon nghẻ rồi không Bom máy bay hai rồi rồi thì ca lông này, Dark Spirit đủ bộ luôn thì ngon đây cái trận này nó cứ ra ra mấy cái con 5 đô nhưng mà nó lại không phải cái bộ này ấy. Thế mới cày. Chứ còn nếu mà ra mấy cái con kia thì chắc là tôi xác định là tôi vô địch từ lâu rồi Nhưng mà như này không vô địch được anh em ạ Như này khả năng là toang là rất cao này Tôi nhìn ở đội hình này là là, là toang là toang sớm Toang sớm rồi đấy Rào tiếp theo là có khi vớ vẩn toang Toang không? Chết rồi máy bay không tung được trưởng Thôi xong rồi anh em ơi Toang rồi đây này Tôi biết ngay mà Đấy anh em thấy chưa Ở đâu vẫn còn được Được được được được được được được được được được không Ui ui Mất chuỗi với thằng Witcher Thằng Witcher với bộ này nó khỏe lắm anh em ạ chết, chết rồi Bây giờ tôi hết tiền nhá Hết sạch tiền rồi mà Bây giờ nó lại bị yếu ấy Khó nhở Bây giờ giữ Goblin không ăn được thằng nào hết Giữ Goblin không ăn được bây giờ Phải cố một round nữa chiến thắng nhở Bây giờ mà được một round nữa chiến thắng để được một cái công nghệ bách lửa luôn ra con bom thì ngon Cố không? Cố không nhở? Để cái này nguy hiểm thật đấy Bây giờ chắc chỉ ăn được thằng Greater Greater ăn được Căng thẳng quá nhở Tôi giờ tôi chỉ mong là gặp thằng Greater để tôi lấy cái cái cái cái công nghệ mech cuối cùng này xong rồi tôi chuyển bài luôn này. Tôi luôn phát ra được mấy cái con 5 đô 2 sao tôi chuyển. Không ổn rồi, gặp lại thua mất. Thua rồi anh em ạ. Không ăn được. Gặp cái đội hình này full 2 sao, đỏ. Đỏ kết hợp với cả gì cơ? Spirit à? Đỏ Saman đúng không? Đỏ Saman Spirit. Ui dồi ôi, nhìn kìa. Đẩy vãi cứt luôn. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Tầm này yếu nhất bàn cờ rồi. Tầm này yếu nhất bàn cờ rồi anh em ơi. Thực ra ấy, nếu mà vẫn cái đội hình này nhưng mà đồ tôi lấy sẵn cho cái con sai linh ấy thì nó khác. Đây là tôi không lấy cái đồ cho con sai linh em hiểu không? Nên là con sai linh bây giờ nó nó cũng khá yếu. Anh em thấy là thậm chí rao trước là cái con Heaven Bomber ấy Nó có đồ ấy, nó còn gây được đam, nó còn nhiều con xe linh Anh em nhìn ở cái bảng đam ở phía bên tay phải anh em cũng thấy là cái con Heaven Bomber nó 7k 7k rưỡi Con Sailing nó mới chỉ có 5k 7 thôi Anh em thấy là đồ là quan trọng lắm Kể cả 5 tiền nhá Mà hai sao mà không có đồ thì nó cũng là vẫn là phế thôi Đấy trong khi là cái con một tiền Nhưng mà nó lại có đồ thì nó, nó vẫn là khỏe Trận này tôi nói rồi Ra bom, ra dash split 2 sao Ra bom, ra máy bay hai Đấy thì nó chuẩn đồ thì nó mới mạnh Thôi được rồi chuẩn bị chuyển thôi anh em ạ bây giờ là không không không không được à không ổn tầm này có khi thằng assassin nó sang nó đấm rồi sắp mặt đấy như đang chơi công 7 dưới kia là là biết là nó căng rồi đấy anh em thấy đồ đi không lấy được cái gì luôn cay thật hết này toàn trượng phép ạ ui bài này mà ra bắn trưởng nhá Bài này ra mấy cái con kiểu kiểu kiểu bom mía các thứ thì lổ thì chắc là cũng căng lắm ấy Rao này gặp Assassin này tôi lé ganh tí anh em nhé Chuyển đội hình tăng cơ xuống phía dưới Căng quá anh em ạ Setup như này là không phải setup để counter nó đâu Mà đây là setup để đỡ mất máu đây <laughs> Anh em ạ setup đội hình counter thì không counter nổi làm gì có cái cửa mà ăn được bọn bọn assassin đây nó chỉ gọi là xếp để làm thế nào để đỡ mất máu nhất thôi anh em ơi à, bọn assassin cẳng quá anh em ơi nhưng mà lọt một con thôi lọt à, lọt con velom ai chơi chơi chơi assassin rồi nó velom khỏe quá u rồi cướp điên velom ra xoay toàn trần phái cũng may là không mất chuỗi cho cái thằng này Thằng này nó sẽ đấm hết thôi anh em ơi Thằng này chắc tôi nghĩ là thằng này nó sẽ đấm hết đấy Kira này Món đồ Kira Được Thêm đam Thêm đam được đấy Thêm thêm đồ đánh tay được rồi Hay quá Mà tôi cũng chưa biết là làm cách nào tôi có thể ăn được cái thằng Thằng thằng thằng Assassin Velom kia đây Khi mà bây giờ tôi không có những cái món đồ mà nó giảm cái cái cái, cái hôi máu giảm hồi máu đánh tay là, là không có bây giờ là đang chỉ có giảm hồi máu là phải bắn trưởng cơ mới được giảm cơ còn cái gậy như ý á tôi không có thì bây giờ tí nữa đánh cái con đấy cái kiểu gì nhỉ nó đồ nó thế giới quá anh em ạ cướp điên với cả giáp xoay nó chấn phái con velom đấy thì nó có hết rồi mình còn thằng này nữa này, Thằng này cũng khét nhá Anh em nhá Thằng này nó cũng rất khét đấy Ủa, Chồng Nhưng không ai cái thằng nào luôn <laughs> Nhìn thì bài rất là to nhưng mà thực ra lại không to Ơ, à, ăn được đấy. À, ui dồi, anh em ơi, vì vì tôi có cái găng tay Kira đấy Đấy, anh em thấy không? Thêm cái găng tay Kira Một cái món đồ gây đam tay là nó khác hẳn luôn Tôi cứ tưởng là là là, là tèo mà cuối cùng lại không tèo Ờ Rồi Còn cái thằng uh, ờ, Gritter đúng không? Gritter thì không sợ Gritter là cái thằng duy nhất mà tôi có thể ăn rồi xếp lại một chút Tản sang hai bên anh em nhá Tản đội hình sang hai bên để đánh nhau với Gladiator Thì chúng ta sẽ uh, tản sang hai bên Đấy Rồi Thế còn cái thằng Assassin thì tí nữa chúng ta cứ tăng cơ xuống dưới thôi Lộn những cái con mà gây đam lên trên Để để đánh với cả Assassin <clears throat> Rồi gặp Greater Ok Greater này không sợ Kể cả là nó có túp vào một chỗ như này anh em nhá Không sợ không sợ không sợ Predator này thì, thì nói chung là đam bé lắm Không đủ để ăn tôi đâu Ui nhưng mà hình như nó dồn đồ cho cái con Scarlet Lancer khỏe này Làm gì cứ ăn Làm gì cứ ăn Ui khỏe thế Khỏe thế Ui trói liên tục từ kia thì làm sao mà ăn được Càng đấy Đồ con này nó cũng thế giới luôn anh em ạ Cũng là cướp điên, cũng là giáp xoay Có hai tia hai tia thì cả hai tia này đều được cái hiệu ứng chói Có thêm chén thánh nữa, trầu thế nhở Khó Tí nữa mà cái con Secret Lancer của nó lên hai sao thì cũng chưa biết làm nào ăn được đấy Thằng này nó chơi Gladiator hệ là 5 đô chứ nó không chơi là roll 3 sao uh, ờ, 2 đô 2 đô 3 sao mà nó chơi hẳn 5 đô luôn nó lên nó dồn đồ cho Segelenser luôn khó nhỉ cá lông bây giờ tầm này chơi đéo rồi nữa anh em bán rồi không chơi lắm cá lông máy bay giải tán rồi anh em ạ tầm này thôi đội hình này toang rồi đội hình này toang rồi anh em nhá toang rồi xác định luôn chuyển bài gặp assassin này lại lộn lại đó assassin này thì cứ mỗi round là, là, là lọt một con thì cũng được lọt một con thôi nhá nói chung là velamaster mà cướp điên giáp xoay thì nó đánh nó cháy lắm anh em ơi ui 0.1 đấy anh em đánh 0. 0.1 thậm chí là còn lên được 0.09 luôn đấy Nếu mà lên 3 sao là lên 0.09 0.1 là đấm 10 phát một giây rồi Và còn kèm những cái cú crit nữa 10 phát một giây thì cái giáp của cái con con, con, con xe linh này nó có xi nhê ở đâu anh em đánh nó mất giáp nhanh lắm khó đấy thôi vứt con mèo đi cho ba assassin vào khó đấy khó đấy bắt đầu khó tầm này bây giờ là máu tụt nhanh lắm anh em ơi bỏ đi chuyển nhanh anh em nhá Bây giờ mà không chuyển bài thì không counter được hai thằng đấy đâu Bây giờ nó khỏe rồi Tất nhiên là tôi vẫn sẽ giữ bộ Goblin này đến khi mà cái thằng Greater nó chết Đấy bởi vì bây giờ nếu mà tôi chuyển sang là bộ hỏa đá ấy Thì tôi cái bọn Greater nó đấm tôi sấp mặt luôn Nên là vẫn phải là đợi cái thằng Greater chết đã Greater chắc chắn chết rồi Greater không có tuổi đánh với Assassin đâu anh em ạ Chắc chắn chết Sớm muộn là nó sẽ chết thôi Máu nó thấp hơn tôi rất nhiều Cái lượng máu của tôi giờ đủ để tôi có thể là, là chơi được Stone Spirit này Bán luôn con này đi Như này là có thêm uh, Warlock nữa Kẹp thêm Warlock vào Ui toàn đồ phép luôn Vãi đái thật Toàn trượng phép luôn anh em ạ Kể ra mà trận này nó ra bom thì chắc là tôi cũng vô địch rồi anh em ạ Nếu ra bom Cay cái chỗ đấy nên là không chơi được Goblin nữa Chứ còn nếu mà ra bom thì ăn bọn này ngon rồi Ăn được thằng này không? Kẹp 3 assassin rồi nhá Ui máu ác quá nhở Nhưng mà có 3 assassin rồi anh em ơi Có crit Có crit Có crit rồi Hay quá Ơ nhưng mà đây là bản bản sao Linh hồn nửa này Chết đi bạn ơi Chết đi còn đội được chuyển đội hình nào đây là chuẩn bị đội hình để counter cái thằng à, thằng assassin anh em nhá, nhưng mà thằng assassin bị mất chuỗi cho thằng Predator ạ. Vãi đái thật. Không ổn. Predator giờ nó to lắm rồi đấy. Bây giờ tôi chỉ kẹp ba assassin rồi tôi kẹp uh, kẹp kẹp bộ goblin thì tôi ăn được thằng Predator bởi giáp nó to rồi, Đây, Úi rồi úp lồng cái kia thì lại không ăn được rồi anh em ơi Khó rồi Ăn được không? Ui vẫn ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được Sai linh rất trâu Có đồ Kira anh em ạ Sai linh có đồ Kira cộng với cả giáp, cộng với cả Warlock Giáp của Goblin Đi chưa bạn ơi, 12 máu vẫn chưa đi Vẫn còn hai máu, ra sau đi Tôi thì lại thua cái thằng Assassin Cái tầm này lại không ăn được Assassin Đấy Bây giờ nó là ba bộ counter nhau anh em ạ Tức là tôi thua Assassin Assassin thì lại thua Greater Tôi lại thắng Greater Dark Spirit 2 sao Hay quá À mà round sau là cũng chưa đi được Round sau rồi nó lại gặp cái thằng Assassin Thì nó lại ăn được thằng Assassin Đấy Tôi thì bây giờ lại tôi lại lại lại gặp Assassin thì tôi lại thua này Gặp assassin thì bây giờ lại nó lại đẩy cho Nhưng mà thực ra mất lọt một con thôi Lọt một con thôi Chúng ta sẽ lọt một con uh, Velom Mà bây giờ assassin nó lên được 10 rồi đấy Rồi tôi chúng ta chuyển những cái con uh, tăng cơ xuống phía dưới Ui vậy đái ốc ba Assassin lên 10 đã kẹp được thêm Warlock và Beat vào rồi khỏe quá anh em ơi Ui mà nó, bây giờ nó dồn đồ cho Sailing Ui Sailing nhiều đồ thế Không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn Thua thua thua thua Nó có găng tay Kira nó chuyển đồ cho Sailing luôn Đấy anh em thấy không Chuyển đồ cho Sailing một cái là bọn Cái bọn Gladiator là nó bay vào ngay Rồi Gladiator chết rồi Bây giờ này mới là chính thức là solo đấy Một vs một bạn ơi <laughs> Đây rồi Bây giờ là phải chuyển bài như này Đây đây Từ từ có thêm cái món đồ đánh tay cho con Sailing Assassin của tôi Mà Sailing Assassin của tôi đồ so với đồ của nó thì còn kém xa Đồ của địch khỏe hơn nhiều Thôi tranh thủ roll thôi anh em ạ Roll thôi À từ từ đã Từ từ đã Kiếm lên cái con ờ, khan vào lấy cọc Lấy cọc để counter assassin Khó nhỉ Rồi luôn rồi Luôn full cái bọn này lên hai sao đã Kiếm cọc thì chắc là vứt cái con uh, Secret Lancer thôi anh em ạ Secret Lancer thực ra không không cần Nó không cần ở trong cái bài này Tí đánh có thể là ba assassin kẹp với cả sáu ờ, sáu sáu của hóa đá. Đây rồi, có cọc cái rồi anh em ơi. Thôi rồi. Đủ bộ chưa? Thực ra ấy, cái găng tay Kira nếu mà chuyển như này này thì nó chỉ được có 3 tầng thôi anh em ạ. Nó chỉ tính là con Stone Spirit này, con Velom và con tư tế hàng ngày thôi anh em ạ ba tầng không phát huy được nhiều lắm cái sức mạnh của nó ba tầng uh, Kira mang tiếng là đồ Kira là khỏe nhưng mà không được anh em ạ đồ Kira này cộng ít quá mất mất một nửa rồi như này có vẻ mạnh hơn này Tôi đang tính một chút Có khi là như này không ăn được là phải chuyển lên phát lửa đấy Đấy, Chưa chắc đã ăn được đâu Không ăn thua, không ăn thua. Tôi nhìn là tôi biết rồi. Cái con cái con ờ, Tsunami lúc mà nó hất tung ấy, cái bọn assassin lúc mà nó bay lên trời nó không bị hất tung anh em ạ. Mẹ. Vãi đái thật. Lúc mà cái bọn assassin nó di chuyển mà cái hất tung nó hất lên ấy là bọn nó sẽ không bị hất tung. Đấy chính là cái lý do tại sao mà cái bọn assassin thì nó vẫn là tia S đấy anh em ạ. Nhưng mà tôi ăn được không? Ăn được không? Ui hai con solo với nhau này. Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không bạn ơi Ăn được không Ui nó đầy máu kìa Tôi không có cái cái, cái gậy như ý anh em ạ Bây giờ tôi không có cướp điên đồ nó hơn hẳn luôn ấy Anh em thấy không Gần đánh nó chết rồi mà nó bật lại được luôn bởi vì nó làm sao? Bởi vì nó là cái con Assassin Silent Assassin trong bộ 6 Assassin Và nó có được hưởng cả Kira Nó còn được hưởng cả cái cái cái cướp điên nữa Chính vì thế là nó khỏe lắm anh em ơi nếu mà so sánh thì vẫn là cái TS thôi Cái, cái line up TS thôi Nó rất khỏe Khó nhờ Bây giờ như này không ăn được Còn vừa đấy tôi còn nói với anh em là tại sao ấy Cái bộ mà sáu đỏ kẹp Hunter kẹp với cả con Light Spirit ấy Mà cái con tên Sulami là hất lên ấy Bọn Assassin này nó cũng có bị hất tung đâu Anh em thấy không Nó lướt được ra đằng sau mà Khổ Bây giờ phụ thuộc vào cái đóng đá ở cái bộ sóng Spirit thôi Nhưng mà đấy anh em không ăn thua Con này nó trâu lắm Hai cướp điên Vãi đài thật Bây giờ cái bộ này của tôi thì nó cũng mắc binh rồi còn đâu Dark Spirit 2 sao rồi Light Spirit 2 sao Bây giờ chỉ còn có con, con Tetsulami 2 sao nữa là, là là hết Nhưng mà vấn đề là Tetsulami nó phải như nào cơ Như này chưa ổn Tetsulami nó phải hất tung trước khi bọn kia nó bay lên thì được Đấy tức là nó phải có một cái cái cái cái cái, cái gì nhỉ có sắp băng rồi cũng không được ảo thật đấy tôi có cái sắp băng cho tôi sulami rồi mà tung trưởng vẫn bị muộn hơn so với việc à, bọn assassin nó bay lên trên ê như này đó những cái con ở đằng sau anh anh em thấy không những cái con như con ốc nó bay đằng sau nó có bị đâu bây giờ ấy nếu mà muốn là là là là có thể ăn được bọn này tôi nghĩ là nó sẽ phải là con tên sulami hai sao ơ rau này ăn được không rau này ăn được này ui hay quá vẫn ăn được tức là vẫn có rau thắng rau thua anh em ạ từ từ nhá bình tĩnh có thể là nó nó sẽ phải thay đổi một chút thì mới ăn được có thể nó sẽ phải thay đổi một chút hay là bây giờ tôi kiếm con Silent Assassin 3 sao Đúng không Silent Assassin 3 sao có sẵn trứng ở đây rồi Ui Nhìn này Hai con nữa thôi Hai con Silent nữa thôi nhá hai con sai linh và một con tê su thừa trứng rồi anh em ơi hai con sai linh nữa thôi tiền nhiều đấy kia có đủ để ra được có hai con sai linh không nhỉ 45 tiền hơi bị căng thẳng luôn không ổn tôi vẫn chưa thấy cái cái, cái con, uh, con con con Tsunami nó nó có thể là có cái tác dụng ở trong cái, cái con game này cái hất tung của nó gần như là nó không có tác dụng Đấy nhưng mà tôi lại đang giành chiến thắng này anh em này Rồi Round sau hết tiền anh em nhá <clears throat> Round sau là bắt đầu chia máu đấy Khả năng là round sau là chia máu hay round này nhỉ Nếu mà round này chia máu luôn thì nguy hiểm quá nhỉ Round sau lọt phát là thua luôn mà rau này nếu mà chưa chia máu thì vẫn có thể sống được rau nữa Sợ thật đấy Tốc độ roll của tôi nó không nhanh lắm đâu Không biết là có kịp không Mà con Tetsu trận này cảm giác phế quá Không có tác dụng Ui tôi chết rồi đéo có đồ anh em ơi Cả hai món đồ cam đều không dùng được Điên vãi Ui lại ra trứng này Để làm cái gì đâu Ui đây rồi khan rồi Ơ kia Đây rồi Cái Sulami 2 sao Thôi đây anh em ơi Chốt nha anh em nhá Chia máu rồi anh em ạ Bị chia máu rồi Rao này lọt à, thua luôn đấy Lọt thua luôn đấy Đây tôi bỏ hai cái con con con Spirit ra Tôi lấy thêm hai tầng Kira anh em nhá Lấy 5 tầng Kira kết hợp với cả khống chế Thêm khống chế Tetsulami 2 sao và con Siren 2 sao vứt bớt cái con đánh xa ra thôi Ui anh em ơi <laughs> Ui rồi ôi anh em ơi Về ăn luôn này Ui rồi em thấy chưa Tính toán đến vị trí của tuần cơm Quá hay luôn <laughs> sáu spirit không bằng 4 spirit đâu Thêm hai tầng Kira khác hẳn anh em ạ Tăng đam lên Quẩy một lúc một chết hết Ủa. Quá xuất sắc Trời tôi sao mà tôi thán phục của tôi thế nhở tôi phải nói là tôi phục tôi đến thế là cùng rồi <laughs> ảo thật đấy mặc dù đồ không có đồ nhá kém hơn bao nhiêu đồ luôn ấy đồ cam cái rằm cuối cùng đéo có đồ cam luôn chả ghép được cái mẹ gì thế mà rồi chuyển hướng phát ăn luôn <laughs> ảo thật thôi thì cũng chỉ có công nhận là thôi tôi đánh hay đấy <laughs> chứ còn biết làm nào bây giờ biết có cái gì để có thể giải thích được ra cái tình huống vừa rồi bây giờ đánh hay ừ.